đến nhà thọ lại là thiên tử xin chào người dân của ta na đến nhà thọ lại là thiên tử quay đầu lết ta đến nhà thọ lại là thiên tử chiến tùng phòng 183 chiến công, nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh để giúp cho linh gia thọ lại thiên tử sớm nhận quà kia ai làm hai một của linh gia thọ lại thiên tử xin hỏi bình luận nói chuyện nghe Cảm ơn YouTube đã cho tôi nổi tiếng, cảm ơn Facebook đã cho tôi nổi tiếng. Cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh của Tinh với Thọ Lệ Thiên Nữ, cảm ơn nhiều. Cảm ơn Tòa Phật đã cho lượt đăng ký của con lên, cảm ơn Tòa Phật nhiều. Nhớ like, chia sẻ ủng hộ Tinh với Thọ Lệ Thiên Nữ. Cảm ơn Tòa Phật đã cho lượt đăng ký của con lên, hy vọng Tòa Phật cho lượt, lượt đăng ký của con tăng lên nữa hiền, chứ đừng có giảm đăng ký hiền. Cảm ơn Tòa Phật nhiều. Đinh Gia Thọ lại là thiên tử xin chào các bạn, bản quyền Đinh Gia Thọ lại là thiên tử giới thiệu kênh Đinh Gia Thọ lại là thiên tử giới khai sinh Đinh Gia Thọ lại là thiên tử Đinh Gia Thọ lại là thiên tử bố quẹ đúng giờ không giới hạn bạn tin cái nào tin của mình tin với thọ lại thiên tử đúng không mọi người tin với thọ lại lệ thiên tử thăng tiên thượng tiên con trai lớn nhất của ngọc hoàng thần đó cho lục hoàng đáng đó cao vua vô tụ thiên ngọc vân hà nó sớm ta biết kiếp vợ công vợ công cao cấp và cho con ý nhất tờ thứ ba mươi của công phái sứ vợ của tàu quá thiên đồng tam ma thiên ma ma vô quỷ vô quỷ sang lưu sơ ơi lưu sơ ơi lưu sơ ơi sứ giả con hồn người chết hết vào châu hồn và thần chết con hồn người chết long hồn tu ngân hết vào hồn tu ngân người mà tên thế giới ba hồn và chiêu diêu ép không Đinh gia thọ lại đại thiên tử gà game thủ lắm sợ không nhé hạn Đinh gia thọ lại đại thiên tử sáng tác như mười mình Tôn giáo thiên đình, nam thiên môn, thiên chúa tác chúa trời Cao đời chánh nhận người tầng con nợ đúng sợ không nhé hạn Ai đây kinh của Đinh gia thọ là thiên tử của tôi đến với Phật lại thiên tử đến với Phật lại thiên tử nhớ lại tiền kiếp của tôi tôi là tôn ngộ không tại lúc mới thấy diêm như nó tôi là tôn ngộ không rồi mình hỏi sao nó tôi là tôn ngộ không vậy diêm như nói tại người có giới hiệu của tôn ngộ không bà thơ qua quả sơn thiện động ý dương tây vô ký diêm như nói đúng sợ không giới hạn con trai lớn nhất của Ngọc Bằng thì nói cho Hồ Hoàng nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh để giúp cho Linh Gia Thọ Thiên Đường sớm nhận quà khen. Cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh của Linh Gia Thọ Lệ Thiên Tử các chiều. Hy vọng cộng đồng mạng các ủng hộ kênh cho Linh Gia Thọ Lệ Thiên Tử sớm nhận lúc quà của hết cộng đồng mạng. Cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều nay lượt đăng ký tăng lên hy vọng lượt đăng ký tăng lên ấy ở cho kênh của đinh gia thọ lệ thiên tử sớm nhận lúc cả kia ai là fan mẫu của đinh gia thọ lệ thiên tử xin hãy bình luận lấy tiền à, con tên là đinh gia thần là lệ thiên tử giá tờ phật giá cho con uh, ờ, ờ, lượt đăng ký của con tăng lên nữa em nay lượt đăng ký con tăng lên hy vọng cho lượt đăng ký con ờ, tăng lên nữa sớm nhận lúc bạn khi tập phật cảm ơn tập rất nhiều nếu như như thần nói tên của như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận và tự nhưng ờ, ngài thiên tử nhận được ba lúc tới chừng đó như thần nói tên cũng không có muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là tên với thọ lễ thiên tử thiên giới tới chừng đó ngày thiên tử xin nhận phạt mang tên thiên tử nghe số trời là thiên tử nghe từng đội tên nghe tôi đây thiên tử ngân ngàn không tin nhớ la chia sẻ ủng tên đến gia thọ này thiên tử hiền ai là phải một của linh gia thọ này thiên tử xin lại bình luận lít này hiền rồi nói thì người âm mừng ngày đinh giang hòn đại lễ thiên tử đúng là thần tiên không ai giả thiên tử đâu nha thiên tử chỉ uh, có uh, một mình ngài đinh như đại lễ thiên tử đúng không ai giả dạ, thiên tử hết thiên hai nghìn ba mươi các bạn yêu thương mình quan tâm mình đúng không à, ờ, đúng đó nhi thằng chúc mừng à, thiên ờ, tử lên à, lượt đăng ký chúc mừng hy vọng thiên tử là tin văn thần lại lên thiên tử đúng à, sẽ à, lên lộ đăng ký nữa à, sớm nhận đúng lúc bạc à, ờ, khe à, thiên tử mọi người dân nhớ ủng hộ kênh tin văn phòng lại thiên tử uh, thiên tử nói uh, không uh, hay uh, thầy bỏ qua cho thiên tử tin nhiên thờ thiên tử nha thiên tử và đinh văn thòn đại đại thiên tử không ai giả thiên tử đâu hết nghe còn minh dương cũng là thiên tử đinh nhân hội thiên tử đó không đúng thì uh, thôi đừng có chửi thiên tử là đinh nhân hội thiên tử nha thiên tử là tinh dân thần đại lễ thiên tử diêm dương nói mà không ai hay còn người dân nói mà hay là sao không đúng thì ừ, thôi thiên tử là đinh nhân thần lý thiên tử không nói hay thì bỏ qua cho thiên tử là đinh nhân thần lý thiên tử nghe chúc mừng thiên tử sắp nhận được nút bạc hy vọng kênh ngày càng ngày càng phát triển cả thế giới ủng hộ kênh ngài nhi thần chúc mừng trước đợi chừng nào ngài nhận được nút bạc sau là chúc mừng sau thiên tử là tinh như thần lệ đệ thiên tử dạng dạng tới chúc mừng thiên tử sắp nhận được nút phạt trước Nhi thần chúc mừng Ngài Thiên Tử sớm nhận lúc phạt tớt Đợi chừng nào Ngài Thiên Tử nhận lúc phạt ờ, xong rồi Nhi thần chúc mừng sau cũng ờ, ờ, không có muộn Đúng là Đinh Văn Thần tại tại Thiên Tử là Thần Tiên Thượng Tiên con trai của Ngọc Hoàng Thượng Đế cho Tụ Hoàng. Like, chia sẻ ủng hộ kênh Thiên Tử nha. Ai là fan một của Linh Giáo thời Thiên Tử xin hỏi bình luận nói tự nhiên. Không, đúng thì à, ờ, đừng à, coi nha. À, ờ, còn đúng thì coi nha. Ai à, muốn à, gấp về thiên tử là tinh với phần đại đi sinh tử thì gáp đây không có muộn đâu thiên tử là đinh với phần đại thiên tử con trai lớn nhất của ngọc hoàng nới cho lục hoàng thiên tử dạng dàn tới thân nhớ ngộ đinh với phần đại thiên tử nhấn like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh để giúp cho đinh gia thọ lệ xin được sớm nhận quà khen ai là fan một của đinh gia thọ lệ xin được xin lại bình luận đích điện Lúc chú ơi vệ sinh chính là ta, tôn ngộ không chính là ta, giá cá lợn chính là ta, lô bom chính là ta, lương sư má chính là ta, giang nam chính là ta, chính là thánh dương chính là ta, đinh gia thọ lại thiên tử, thiên tử hoàng đế thượng tiên, con trai lớn nhất của ngọc hoàng thần đế cho lục hoàng, nhớ like chia sẻ ủng hộ đinh gia thọ lại thiên tử nhớ tên ta chưa nhớ trên ờ, nhớ tên ta chưa à, ta có hai tên hiền ờ, tên thứ nhất là đinh gia phòng đại lệ thiên tử thiên tử hoàng đế thượng tiên con ta lớn nhất con ngọc hoàng thính uh, đinh gia phòng đại lệ thiên tử thiên tử hoàng đế thượng tiên con ta lớn nhất con ngọc hoàng thượng nói cho tờ phụ hoàng tên thứ hai là đinh gia phòng tâm ma thiên ma ma dương quỷ sai lăng à, vua cha tờ thì ngôi lại cho con làm vua tông tương lai để xóa toàn người tàn đã lại lắm nữa làm tha thứ cho họ ai là phái mộ của linh giác thọ lại xin lỗi xin hãy bình luận rất nhiều nhớ không họ linh giác thọ lại xin lỗi từ đây đến năm, năm tương lai đời kiếp kiếp không gắt cái này hiền ai là phái mộ của linh giác thọ lại xin lỗi xin hãy ghép về linh giác thọ lại xin lỗi thôi à, ờ, đinh gia thọ lại xin lỗi hẹn gặp người sau gặp người dân của tuần sau nhớ like chia sẻ là đăng ký kênh ủng hộ kênh để giúp cho đinh gia thọ lại xin lỗi sớm nhận quà khen ai đi quý đinh gia thọ lại xin lỗi xin hãy nhấn like chia sẻ rồi đăng ký kênh nè để giúp cho đinh gia thọ lại xin lỗi sớm nhận quà khen cảm ơn youtube đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn facebook đã cho tôi nổi tiếng Cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh của Linh Gia Thọ Lệ Thiên Tử. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn Tà Phật đã cho lượt đăng ký của con Linh. Cảm ơn Tà Phật nhiều. Hy vọng Tà Phật kiến giúp cho con Linh lượt đăng ký ờ, sớm nhận kết quả khi Tà Phật. À, cảm ơn Tà Phật nhiều. À, à, ta có hai tên nè nhớ ờ, ta, à, nhớ hai tên của ta chưa có cần đọc lại chưa nghe không không không à, thôi hẹn gặp mọi người sau hi nhớ nhớ chia sẻ donate này cho mọi người cùng xem hi nhớ uh, thích uh, đăng ký kênh ủng hộ cho linh cho thọ lại thiên tử hi thôi mấy bài thằng